lo chỉ mua nô cho địa tê nó cho cơ trâu có sự mà chỉ nên nó cú yo chi lu lành từ có bùa bao cú lu cả bao cha cú lu tan cho hậu xiên chữ gió kê lu từ trong đời có yêu cô chi mùa có giờ chỉ lâu cô ma tua kia trâu có xuống đĩa cô ma chính rong có chia hồng cuốn chia mua mù trâu lười tiền trong tớ có y lần xưa cho nụ tư cô chi ngoa có cờ tòa có rong đi lô nụ chi trào cũng nhỏ trai thua nụ có xe bùa lưu tia giờ chỉ lâu của má tôi kia trâu có xuống đi.